Vinh Đan ờ, xin chào mừng ờ, tất cả mọi người nha Vinh ờ, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân Hiện mình đang trên con tàu đường Bến Gót ra đảo Cát Bà Mình hôm nay đi ra đảo Cát Bà để xem ảnh hưởng về cái tịch virus đã ảnh hưởng gì đến cái ngành du lịch của đảo Cát Bà vì đảo Cát Bà nơi cũng rất đẹp thì mình nghĩ nó cũng là một ừ, viên ngọc của của của đảng nơi anh đến là biển xa nơi anh tới ngoài đảo xa từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà đây trường sa kia hoàng sa ngàn bao tố phong ba đã vượt qua nhìn theo con tàu đi xa mãi giữa đời biển khơi đang nở rộ ngàn bông

hiện ờ, Minh ờ, đang có mặt trên ờ, hòn đảo Cát Bà. Thời tiết ngày hôm nay cũng rất nắng và đẹp mọi người ạ. Nhưng thật sự lúc này Minh đến đang là 10 giờ trưa. Nhưng thời tiết nắng và mát rất dễ chịu luôn ở ngoài đảo mọi người xem này như ờ, mình nghĩ là ngành ờ, du lịch ờ, năm nay đã ảnh hưởng đến đến đến đảo vì cái dịch cúm dịch virus corona à, giờ mình sẽ đi lên lên khách sạn để tìm phòng nghỉ xong mình nghỉ ngơi có gì chiều sang chiều vào buổi vào buổi tối tối mình sẽ quay để cùng mọi người xem nhé vì mình cũng rất thích ờ, cảnh ờ, ờ, ngoài ngoài ngoài ngoài đảo Cát Bà thật sự mình cũng chỉ nghe và lần này mới là lần đầu tiên mình đặt chân lên đảo để cùng mọi người xem nhé mọi người nhé bạn ơi hãy đi trôi việt nam yêu dấu